Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em một lần nữa đã quay trở lại kênh soi cầu kè độc hành, kênh chuyên cho cầu chốt số đài miền Bắc cho anh em tham khảo hàng ngày. Và lời nói đầu cho tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ làm video, đội ngũ chốt số gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em. Chúc tất cả anh em có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và người thân anh em nhé. Và trước mặt anh em đây là giao diện mới của kênh đúng không anh em thì hôm nay hôm nay thì lên kênh mới cho tất cả anh em anh em nhé hiện tại thì kênh Hoàng Đức và kênh soi cầu đặc biệt tôi sẽ không lên cho tất cả anh em được mà tôi sẽ lên tại kênh kẻ độc hành này cho tất cả anh em thì những anh, anh em ở kênh Hoàng Đức và những anh em ở kênh soi cầu đặc biệt yêu quý tin tưởng tôi thì hãy cho kênh kẻ độc hành một lượt đăng ký và một lượt thích video của anh em nhé Đấy, thì cái phần giới thiệu kênh thì cũng đã xong cho tất cả anh em thì chúng ta cùng trở lại bằng mở thưởng truyền thông của chúng ta đúng chưa anh em bằng mở thưởng truyền thông của chúng ta thì thứ sau ngày 12 tháng sau năm 2020 đặc biệt về cho anh em rằng năm số đó chính là năm 1903 đúng không ạ cảng chín đầu không đuôi ba in cho anh em bạch chủ đề là bạch chủ đề 03 tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề 03 cho tất cả anh em anh em nhé đấy còn về phần lô tô thì thế nào ạ về phần lô tô thì hôm nay hôm nay đầu một đã bị cầm anh em nhé đầu một đã bị cầm tất cả cho tất cả anh em lô tô tập trung rất nhiều vào đầu không và đầu 4 đúng không ạ đặc biệt đặc biệt ở đầu không có trụ lô 03 rơi cho anh em hai nháy trong đó có một nháy là bạch thủ đề đúng chưa tiếp theo tiếp xuống đến đầu 3 thì có chu lô 34 rơi cho anh em hai nháy anh em nhé và đầu tiếp theo đầu 4 thì có chu lô 46 rơi cho anh em hai nháy đúng chưa thì hôm nay hôm nay có ba chu lô là 03 34 và 46 rơi cho anh em hai nháy rực rỡ anh em nhé thì chúng ta cùng điểm qua cái phần chốt số của ngày 12 tháng 6 đúng không ạ? Thì tổng đề thì cũng đã không ăn được gì. Bạch thủ lô 24 và độc thủ lô 25 thì như thế nào ạ? Bạch thủ lô 24, bạch thủ lô 24 đấy đúng không ạ anh em? Bạch thủ lô 24 nó về cho anh em rực rỡ tại giải 3.6 anh em nhé. Thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em nào mà đã vào trả đá bia hơi con bạch thủ lô 24 mà Hoàng Đức đã đưa lên cho tất cả anh em để anh em tham khảo đúng chưa? Thì hôm nay trên kênh thì trượt đề nhưng lại trúng bạch thủ lô anh em ạ. Thì cũng coi như là rực rỡ anh em nhé. Chúng ta cùng điểm qua phần Zalo đúng không ạ? phần Zalo. Zalo thì hôm nay rất tưng bừng anh ạ. Anh em ạ. Đây, trước tiên, trước tiên là bảng vầng trăng cô đơn này. Đây, vào khung giờ anh em nhé. Hôm nay lúc vào lúc 15 giờ 59 phút đúng không ạ? Hôm nay em vào Bạch Thủ Lô VIP 71. Đúng chưa anh em? Thì Bạch Thủ Lô VIP 71 nó nằm ở đâu ạ? Bạch Thủ Lô nó 7 VIP 71 nó nằm cho anh em tại giải 6.1 anh em nhá đã về cho tất cả anh em tại giải là tại giải 6.1 thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo thì hôm nay đã chiến thắng rực rỡ anh em nhé đấy bài tiếp theo là bài đời không như mơ đây đúng rồi anh em hôm nay đây đúng không ạ chốt cho bạn ấy vào đó chính là con bạch thủ lô 71 Bạch Thủ Lô 71 vào lúc 16 giờ 37 phút anh em nhé Bạch Thủ Lô 71 và Xiên là 71 51 thì 51 nó đã không về Đúng chưa anh em Đấy Tiếp theo Tiếp theo hôm nay giả lô thì giả lô rất tưng bừng anh em ạ Tiếp theo là bản Phạm Đức Thiện anh em nhé Bản Phạm Đức Thiện đấy đúng không ạ Hôm nay em vào Bạch Thủ Lô VIP 71 hôm nay bài bạch thủ lô phíp 71 phải nổ cho bạn đúng không ạ hôm nay rất tự tin đúng không ạ, anh em hôm nay tự tin nói về bạn ấy là bạch thủ lô 71 hôm nay phải nổ đúng chưa anh em thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả anh em trên kênh nha anh em nhé còn nữa anh em ạ trên zalo còn nữa anh em ạ hôm nay hôm nay rất là tương bừng đấy đúng không ạ tiếp theo tiếp theo là bạn duy khánh bạn Duy Khánh đấy đúng không ạ anh em? Hôm nay em vào Bạch Thủ Lô VIP 71 vào lúc 15 giờ 35 phút. Đúng chưa? Rất tưng bừng và rực rỡ anh em nhé. Bạn Duy Khánh. Đúng chưa anh em? Đấy. Tiếp theo, tiếp theo là bạn Anh Thương này. Bạn Anh Thương Bạch Thủ Lô VIP 71 anh em nhé. 16 giờ 54 phút xiên 51 71 thì 51 nó đã không về. Đúng chưa anh em? Và tiếp theo, tiếp theo là bạn Nguyễn Cúc này. Bạn Nguyễn Cúc đây anh em nhé. Đây đúng không ạ? Hôm nay em vào bạch thủ lô VIP Đúng chưa anh em Bạch thủ lô VIP 71 Vào lúc 15 giờ 36 phút đúng không ạ Thì 6 giờ đây đúng không ạ anh em Vâng anh Và mồ hôi hột anh ạ à. Đây đúng chưa anh em Và tiếp theo tiếp theo là bạn Khanh Khanh đúng chưa Hôm nay bạch thủ lô VIP 71 Hôm nay tất tay đúng không ạ anh em Hôm nay xịt tôi bỏ nghề hủy kênh cho bạn xem Đây đúng không anh em Thì 6 giờ đây Hôm nay lô 100 điểm Đấy Rực rỡ chưa anh em rất là rực rỡ đúng chưa anh em và tiếp theo tiếp theo là bản phúc trần bản phúc trần đấy đúng không anh em <coughs> hôm nay bạn vào bạch thủ lô vip 7 71 vào không giờ là 16 giờ 7 phút cho tất cả anh em đúng chưa <coughs> đây và bạn Phạm Đức Thiện 71 mất phải nổ đây thì 6 giờ đấy mai anh em mình tiếp tục được đời bạn nhé ok bạn đây đúng chưa anh em đấy thì tôi điểm qua cái phần zalo là như thế còn chúng ta sẽ cùng đi thẳng vào cái phần đó chính là phần phân tích đưa ra đường lối cầu kèo cho ngày mai anh em nhé <coughs> đưa ra cái đường lối cầu kèo cho tất cả anh em ở cái bảng đó là bảng đặc biệt anh em ạ đấy trước mặt anh em và cái vị trí là ngày mai ngày 13 tháng 6 năm 2020 đấy đúng chưa anh em và từ cái vị trí cần xét anh em lùi về cho tôi hai ngày và trên đó là con 78 và từ con 78 anh em lùi về cho tôi hai ngày trên đó là con 59 chúng ta đi xét từ con 59 anh em nhé chúng ta sẽ xét từ cái con là con 59 đúng chưa con bạch thủ đề năm xin lỗi anh em con bạch thủ đề 54 con bạch thủ đề 54 này sinh ra cho anh em một cái hệ tổng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04 anh em nhé thì những cái tay cầu cỡ cầu nào đã đưa ra được con bạch thủ đề và tổng như thế thì mời anh em đi vào phân tích ạ và trước tiên Trước tiên thì chúng ta sẽ có đó chính là từ vị trí con 54 anh em cách lên tôi 3 tuần còn sống đó chính là con 613. Thì con bạch chủ đề 63 của ngày 28 thì sinh ra anh em tổng là tổng 49 và bồ đề là bồ đề 13. Thì nó đặt trả về đúng tổng 49 và bồ đề là bồ đề 04 là con bạch chủ đề 54 của ngày 26. Đúng chưa anh em? Và cái tay cầu thứ hai cái tay cầu thứ hai đó chính là anh em lấy cho tôi con anh em tiến lên một ngày cách đến ba hai tuần khoảng trống anh em nhé anh em lấy cho tôi con chín đầu vào của ngày 29 kết hợp với con không đầu vào của ngày 6 9 kết hợp với không sinh ra cho anh em một cái hệ tổng là tổng bao nhiêu ạ? Đó chính là hệ tổng là tổng 49 và bộ đề là bộ đề 04 thì nó đã trả về trực diện cho tất cả anh em bạch thủ đề 54 đúng tổng 49 và đúng bộ đề 04 đúng chưa anh em? Đúng chưa và thêm một cái cửa cầu nữa cho tất cả anh em cái cửa cầu là đi cái đường chạm về bắt chạm về cho tất cả anh em anh em nhé đúng chưa ạ thì từ cái vị trí con năm tư anh em cách lên cho tôi anh em lấy cho tôi con tâm càng không này con tâm càng không này nó đã trả về cho tất cả anh em đó chính là không bóng năm thì trả về đúng bóng năm cho tất cả anh em anh em nhé đấy và cái vị trí cần xét tiếp theo của chúng ta là con 78 thì cũng tương tự như thế con 78 cũng được ăn tổng ăn bộ từ ba cái đường cầu đường cầu đầu tiên và cái đường cầu đầu tiên đó chính là con đường cầu nào ạ đó chính là con 82 này anh em nhé con bạch thủ đế 82 tổng là tổng 05 và bồ đề là bồ đề 23 thì nó đã trả về đúng bạch thủ 78 đúng tổng 05 và đúng bồ đề 23 cho tất cả anh em luôn đúng chưa và cái cửa cầu thứ hai cái cửa cầu thứ hai đó chính là con 6 kết hợp với con 4 6 kết hợp với 4 sinh ra anh em cái hệ tổng là tổng 05 và bồ đề là bồ đề 14 trả về đúng tổng là tổng 05 và bồ đề là bồ đề 23 đúng chưa đúng chưa anh em và cái vị trí cái vị trí đó chính là cái con tâm càng bảy này anh em nhé vị trí tiếp theo của chúng ta đó chính là con tâm càng bảy này đúng không ạ nó là trả trực diện về cho tất cả anh em đó chính là chạm bảy đúng không ạ con không này trả trực diện cho tất cả anh em về là đó chính là chạm năm đúng chưa anh em trả trực diện về chạm năm còn con bên bạch thủ đề 78 này trả trực diện về là chạm bảy anh em nhé và cái vị trí cần xét cho ngày mai cho tất cả anh em để anh em tham khảo thì nó cũng tương tự như hai cái cửa cầu trên thôi nó được ăn tổng từ cái vị trí trước tiên trước tiên đó chính là vị trí là còn 46 này đúng chưa anh em vị trí đầu tiên là còn 46 còn 46 bạch thủ đề 46 của ngày 16 trả về cho tất cả anh em ngày mai là cái tổng là tổng 05 cho ngày mai đây anh em nhá và cái đường cầu thứ hai thì anh em tiến lên một ngày và cách lên 1 2 hai tuần hoặc trong thì đó chính là con 7 đầu vào của ngày 17 kết hợp với con 8 đầu vào của ngày 24 7 kết hợp với 8 sinh ra anh em hệ tổng là tổng 05 bộ đề 23 trả về cho tất cả anh em đúng chưa hai cái cửa cầu đều trả về cái tổng không năm cho tất cả anh em vào ngày mai và chúng ta sẽ có cái con tâm càng chiến vào ngày 23 này nó sẽ trả về cái đầu vạch chủ đề là bao nhiêu ạ đó chính là sẽ về chạm 4 và chạm 9 anh em nhé đây chạm 7 và chạm 2 trả về đúng chạm 7 và chạm 2 anh em nhé đấy đây chạm 0 và chạm 0 trả về chạm 5 5 bóng không anh em nhé đây là trả 0 trả về bóng 5 7 trả về trực diện 7 9 liệu rằng ngày mai nó trả về trực diện hay trả bóng hả anh em đấy đây là một, còn là một câu hỏi đúng chưa anh em đấy đấy đó là đang là một cái câu hỏi đặt ra cho tất cả anh em vào ngày mai vậy thì với cái tổng là tổng 05 và chạm đầu là chạm 4 chạm 9 thì liệu nó có phù hợp hay không thì chúng ta cùng trở lại cái bảng chốt số chúng ta cùng xem xét anh em nhé trở lại cái bảng chốt số cùng xem xét coi như cái đây là cái đường đầu cầu FB chạm 4 chạm 9 đây anh em nhé đấy Đấy, tổng đề cho tất cả anh em. Tổng đề đó chính là tổng bao nhiêu ạ? Là tổng 05. Đúng chưa anh em? Tổng đề là tổng 05. Anh em lót cho tôi kép anh em nhé. Anh em lót kép cầu đã báo kép cho tất cả anh em rồi. Cầu đã báo kép anh em nhé. Và bộ đề tổng 05 thì chúng ta sẽ bắt chắc chắn là bộ đề kép phải bộ đề kép 00. Đúng chưa Bộ đề 00 và bộ đề 23. Đấy, ép vị, ép vị thì chạm chạm đầu 4 9 đúng chưa về hạ dàn kết cho tất cả anh em tổng 05 ta bắt bộ kép là sẽ 00 55 05 50 05 50 là sát kép anh em nhé và chạm đầu 4 đầu 9 đầu 4 thì chúng ta sẽ có 46 64 14 41 đúng không ạ 19 91 69 96 đấy đây là hạ dàn về cái tổng 05 cho tất cả anh em và theo cả cái đường cầu là cái đường cầu FV nữa đúng chưa ạ còn về phần bạch thủ lô Bạch thủ lô ngày mai bắt cho anh em bạch thủ lô là bạch thủ lô 76 anh em nhé Độc thủ lô là độc thủ lô 98 Tại tại sao mà tôi đã để 76 và 98 trước đây rồi đúng không ạ Đó chính là bởi vì cái đường lối cầu kèo tôi đã đi cho tất cả anh em kiểu lô cho tất cả anh em rồi thì tôi sẽ để lên đây cho tất cả anh em để anh em tham khảo ngay từ đầu đúng chưa đấy cái bảng chốt số thì cũng đã xong rồi còn những anh em nào xa bờ là bạn số thì anh em cứ liên hệ zalo 0378 977 796 kênh zalo thu phí sau giờ cho tất cả anh em đây ạ phần zalo hôm nay ngày hôm nay tưng bừng rất là tưng bừng đúng không anh em hôm nay bạch thủ lô 71 này đấy đời không như mơ này hôm nay Bạch Thủ Lô 71 em nhé Phạm Đức Thiện này hộ Bạch Thủ Lô hôm nay 71 hôm nay 71 phải nộ này đông chưa anh em đấy bạn Vân Cúc này hôm nay em vào Bạch Thủ Lô VIP 71 đấy đây là cái phần Zalo cho tất cả anh em anh em nhé Đấy, thì cuối cùng thì cho kênh xin chúc anh em ngày mai là một ngày đại thắng rực rỡ đến với toàn thể anh em anh em nhé. Thì cho kênh xin dừng video tại đây. Hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai.